có chàng trai ở bên cạnh một cô gái tặng nhau thanh xuân đẹp nhất của cả hai trọn con tim trong nắng ngày hôm ấy điều duy nhất mà anh thấy chính là em giữa triệu người trên thế giới